Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Nhằm trong cái chương trình cập nhật kết quả kinh doanh đánh giá các doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ đại diện cho AZFIN Việt Nam trình bày về cập nhật kết quả kinh doanh quý 2 2022 của công ty cổ phần Phú Tài PTB. Thì uh, chúng tôi đánh giá rằng cái kết quả kinh doanh của Phú Tài tương đối bền vững qua thời gian. Uh, tuy có những cái khó khăn nhất định nhưng mà về cơ bản nó là một cái doanh nghiệp tăng trưởng có sự bền vững uh, lâu dài trong tương lai thì à, đầu tiên chúng ta sẽ cùng điểm qua về cái sức khỏe tài chính như quý vị có thể thấy cái bảng của chúng tôi đây nó có từ năm 2015 đến 2021 cập nhật qua đúng không ạ chúng ta thấy vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này tăng à, qua cái thời gian khá tốt nguyên nhân nó đến từ cái việc lợi nhuận giữ lại cơ chứ không phải là đến từ doanh nghiệp này à, tăng vốn huy động của cổ đông đúng không ạ đồng thời với đó cái việc mở rộng hoạt động kinh doanh cũng liên tục tăng khiến cho cái hàng tồn kho của Phú Tài thì cũng tăng à, đi kèm trong cái việc mở rộng các cái mảng như đá, gỗ rồi đến bất động sản. Đúng không? Rồi là tài sản cố định của công ty thì cũng uh, liên tục tăng nhờ việc mở rộng các cái nhà máy để có thể phục vụ cái việc tăng trưởng nhu cầu về các cái vật liệu xây dựng như gỗ đá đúng không ạ và hiện nay thì Phú Tài cũng có mở rộng một chút xíu thì thông qua cái tài sản dở dàng có thể thấy nó cũng không to nó rất nhỏ thì đây là nó mở rộng tương đối nhỏ tức là ý là nó cơi nới thêm chứ nó không phải là mở rộng các cái đại dự án lớn còn về cái um, uh, nợ vay trên vốn chủ sở hữu chúng ta có thể thấy là cái doanh nghiệp này có cái xu hướng giảm dần và 6 tháng 2022 còn khoảng 74% thì cho thấy rằng uh, với 10 đồng vốn chủ sở hữu thì nó đang vay khoảng 7,4 đồng thì mức này đối với một cái doanh nghiệp mà đang có cái sự tăng trưởng và phát triển tốt thì nó ở mức an toàn à, rồi là cái chiếm dụng vốn của phú tài thì Ờ, nó cũng không phải quá cao mà nó cũng không thấp nó duy trì quanh khoảng 100% điều này cho thấy là sức mạnh của cái doanh nghiệp phú tài này là tương đối cân bằng còn nếu mà đánh giá về cái việc ờ, kỹ hơn thì phú tài có một phần khoảng 1 phần 3 gần một phần khoảng 1 phần 3 hơn 1 phần 3 doanh thu ờ, doanh số đến từ cái thị trường xuất khẩu còn lại là ở trong nước thì chúng ta cân bằng cho thấy đa phần nếu những, những doanh nghiệp nào mà xuất khẩu nhiều ấy thì thường bị chiếm dụng vốn cả đó bởi vì do cái đặc thù kinh doanh còn nếu mà bỏ qua về cái vấn đề liên quan đến hàng hóa xuất khẩu thì Phú Tài thì đang có cái sự gọi là chiếm dụng vốn tốt thì chúng chúng tôi đánh giá tự chung lại cái doanh nghiệp này là một cái doanh nghiệp có sức khỏe tài chính rất bền vững tốt à, ngoài ra còn thể hiện qua đó là cái việc trả cổ tức tiền mặt của nó qua các năm cũng khá là đều đặn đúng không ạ tiếp theo là về cái dòng tiền của Phú Tài là tương đối mạnh đến từ cái kết quả kinh doanh tốt có thể giấy 6 tháng 2022 với cái lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ sấp xỉ 300 tỷ 295 tỷ thì cái dòng tiền đến từ hoạt động kinh doanh lên đến 366 tỷ hoạt động đầu tư của công ty là có đầu tư mở rộng như tôi có nói nhưng mở rộng không quá lớn đúng không hoạt động tài chính thì có uh, trả cổ tức từ đó uh, cho thấy cái dòng tiền của doanh nghiệp này rất là hài hòa làm ăn kinh doanh ra dương nhiều thừa đầu tư vẫn còn dư thì uh, cầm tiền đi trả cổ tức rất là phù hợp tiếp theo là về cái kết quả kinh doanh của Phú Tài chúng tôi đánh giá là tăng trưởng tốt chủ lực uh, cho cái đóng góp cái tăng trưởng chính lần này là cái bất động sản bất động sản chúng ta có thể thấy là doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3.618 tỷ thì tăng sấp xỉ 20% thì lợi nhuận gộp nó lại tăng trưởng mạnh hơn tăng trưởng 31,13% từ 662 tỷ cùng kỳ năm 2021 lên đến 868 tỷ 6 tháng đầu năm 2022 Nguyên nhân thì à, đến từ cái việc là đóng góp cái mảng bất động sản nếu như đầu năm 2021 chưa có thì đầu 2022 là có và mảng bất động sản có biên lợi nhuận lên đến 50%. Từ đó khiến cho cái lợi nhuận gộp tăng trưởng mạnh hơn so với doanh thu và lợi nhuận dòng thì tăng trưởng tới 32,2,38% đúng không? ạ khi đạt 305 tỷ nhưng mà lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 295 tỷ như vậy cũng tăng trưởng rất tốt là ba mươi mấy phần trăm cơ chúng tôi đánh giá rất cao như vậy à, và nguyên nhân thì chúng ta sẽ cùng đi vào ở đây như quý vị thấy ở đây doanh thu sản phẩm gỗ thì à, ờ, 6 tháng đầu năm cũng có cái dấu hiệu tăng chậm lại khi nó chỉ tăng từ 1.817 tỷ lên 1.947 tỷ thôi tức là nó tương đương với tăng có hơn 130 tỷ tăng khoảng độ hơn 7 đến 8% mà thôi đúng không ạ còn cái mảng doanh thu bán xe Toyota thì về cơ bản nó tăng trưởng mạnh nhưng mà nó không mang lại đóng góp đáng kể lợi nhuận cho nên chúng tôi bỏ qua. Còn sản phẩm đá thì tăng từ 712 tỷ lên 744 tỷ, tức là tăng 32 tỷ, tăng tương đương với khoảng độ 4,5% thôi, không tăng trưởng nhiều, không tăng trưởng nhiều. À, rồi tiếp theo là chúng ta có thể thấy cái một cái điểm như tôi có vừa nhắc đến đó là bất động sản. Nếu như đầu năm 2021 thì không có doanh thu từ bất động sản thì đầu năm 2022 đã có 252 tỷ doanh thu từ bất động sản và chúng ta lưu ý rằng cái dự án Phú Tài Residence này thì nó đã được hạch toán dần từ cuối năm 2021 ờ, đến nay và sẽ còn tiếp tục được hạch toán trong 6 tháng cuối năm 2022 và có thể đầu năm 2023 nữa. Thì chúng ta có thể thấy riêng bất động sản năm ngoái không có thì năm nay có 252 tỷ. Và với cái ờ, giá vốn hàng bán bất động sản có 147 tỷ thôi thì riêng cái bất động sản nó đã đóng góp thêm cho công ty Phú Tài này 104,5 tỷ. Đó, từ đó nó góp phần rất quan trọng vào việc làm cho cái tăng trưởng lợi nhuận của Phú Tài là cao, cao trong 6 tháng đầu năm nay. 6 tháng đầu năm nay thì đây là những cái lưu ý đến quý anh chị về cái vấn đề này. Còn nếu mà đánh giá kỹ từng các cái mảng, ví dụ mảng gỗ thì đóng góp lợi nhuận gộp đóng góp lợi nhuận gộp đâu đó khoảng gần 500 tỷ. Tức là khoảng độ 400 490 tỷ lợi nhuận gộp từ mảng gỗ. Rồi là mảng đá. Mảng đá. Mảng đá thì đóng góp lợi nhuận khoảng độ 230 tỷ. 230 tỷ rồi mảng bất động sản là khoảng độ 105 tỷ. Như vậy, tổng chung đóng góp chính vẫn là mảng gỗ đóng góp nhiều nhất, rồi đến mảng đá, rồi đến mảng bất động sản rồi các mảng khác thì rất nhỏ đóng góp không đáng kể và khi phân tích phú tài thì chúng ta cần phải tập trung vào ba cái mảng này là chính là chính vậy thì 6 tháng đầu năm lợi thế đến từ bất động sản vậy cuối năm nó sẽ như thế nào bất động sản còn không đúng không thì triển vọng cuối năm thì chúng tôi đánh giá rằng là khó khăn thì có từ cái việc xuất khẩu sang Mỹ gỗ về cơ bản là cũng có thể vướng lùm xùm một chút liên quan đến việc Mỹ có thể điều tra về chống bán phá giá vân vân một chút thì ảnh hưởng một phần. À, tuy nhiên thuận lợi ở đây đến từ cái việc bất động sản của Phú Tài vẫn còn khá nhiều và còn dư địa để có thể ghi nhận trong cuối ít nhất là cuối năm 2022. Ngoài ra thì theo chúng tôi nghiên cứu và trao đổi với ban lãnh đạo công ty thì công ty này họ còn có những cái quỹ đất dự phòng để có thể lại tiếp tục đưa các cái dự án bất động sản vào trong nhiều năm tới nữa cơ thế thành ra cái hoạt động bất động sản nó không còn là hoạt động bất thường nữa mà nó có thể đóng góp một cách gọi là không thực sự đều đặn như các mảng khác nhưng mà cũng gọi là thường xuyên thường xuyên hơn thì ở đây chúng ta thấy rằng là về cái trong cái hàng tồn kho của nó thì cái bất động sản à, dở dang đấy chi phí sản xuất dở dang tức là cái bất động sản dở dang ấy, chưa hoàn thành ấy thì của phú tài vẫn còn 90 tỷ giá vốn rồi là cái thành phẩm bất động sản của Phú Tài là còn 342 tỷ. Nếu như đầu năm là 490 tỷ thì hiện nay còn 342 tỷ. Như vậy đã bàn giao khoảng độ 150 tỷ rồi. Và doanh thu chúng ta thấy 250 tỷ thì cho thấy rằng cho vừa bàn giao lại vừa thu thêm tiền. Đó. Đó. Thì chúng ta thấy riêng cái số 400 342 tỷ còn lại này cộng thêm cái bất động sản giờ giang kia 90 tỷ nữa. Đó. Nếu mà trong năm nay họ mà có ghi nhận nhiều thì hoàn toàn trong hai quý cuối năm cũng có thể ghi nhận con số doanh thu không kém hai quý đầu năm thậm chí có thể nhiều hơn và còn có kéo dài sang các năm sau thế do đó là cuối năm tuy có khó khăn nhất định liên quan đến cái mảng gỗ xuất khẩu ấy thì nó không được tăng trưởng mạnh nữa thậm chí nó có thể giảm một chút nhưng mảng bất động sản nó bù lại nó vẫn mang lại cái kết quả kinh doanh tốt từ đó cho thấy là cái triển vọng của nó trong cuối năm tuy không tăng trưởng mạnh như đầu năm nhưng sẽ vẫn có cái kết quả tốt tốt tốt Tiếp theo là về cái dự báo và định giá. Thì với những cái cơ sở trên thì chúng tôi dự báo rằng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ có thể đạt từ 550 đến 650 tỷ đồng. Đó, so với cái mức là khoảng 511 tỷ của năm 2021 thì nó có tăng trưởng khoảng độ 18%. 18%. Thì với cái mức lợi nhuận này thì chúng tôi chính trung bình khoảng 600 tỷ chẳng hạn thì PE của tức là định giá PE, PE hay PE là 7.2 lần thì đây là một cái mức gọi là ở cái mức gọi là trung bình của cái cổ phiếu phú tài này trong quá khứ trong lịch sử với cái triển vọng vẫn tương tự tốt như bây giờ đó và cái động lực tăng trưởng đến chủ yếu cho cái năm nay đó là bất động sản gỗ đá sẽ tăng trưởng chậm lại thì chúng tôi kỳ vọng nó chỉ tăng trưởng dưới 10% thôi khoảng 5% thôi chứ nó không được quá nhiều đâu ạ rồi các mảng khác thì không đáng kể không đáng kể à, thì chúng ta có thể thấy có những dấu hiệu chậm lại Tuy vậy thì cho tương lai xa hơn thì chúng tôi cũng cho rằng Phú Tài vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng trở lại cao hơn trong tương lai. Do thứ nhất đây là một cái doanh nghiệp có hệ sinh thái phát triển rất là bền vững từ vật liệu xây dựng đến bất động sản đầy đủ bao gồm gỗ, đá rồi là các cái dự án bất động sản. Bên cạnh đó thì cái mảng ô tô nó cũng đóng góp một cái phần nho nhỏ vào cái tình hình kinh doanh của công ty. Rồi là công ty này có cái sức khỏe tài chính tốt, có lợi thế cạnh tranh mạnh đặc biệt là sở hữu rất nhiều các mỏ đá có trữ lượng lớn và có thời gian khai thác còn rất lâu và có quỹ đất tương đối đẹp ở Bình Định và một số nơi. Về ảnh hưởng của việc xuất khẩu gỗ sang Mỹ thì nó chỉ mang tính chất ngắn hạn và không ảnh hưởng nhiều đến tương lai. Và khi mà à, kinh tế thế giới có khó khăn thì tất nhiên cái việc này nó sẽ chậm lại. Tuy nhiên trong lâu dài hơn, kinh tế thế giới mà trở lại, đầu tư công của Việt Nam trở lại, xây dựng bất động sản của Việt Nam mà trở lại mạnh thì cái lĩnh vực xuất khẩu gỗ này và lĩnh vực đá xây dựng của Phú Tài sẽ có sự trở lại và tăng trưởng tốt hơn có thể vào giai đoạn giữa 2023 đến 2024 đó và trong lâu dài hơn thì với lợi thế này thì công ty vẫn phát triển bền vững thì chúng tôi cho rằng cái cổ phiếu Phú Tài này nó rất phù hợp với việc đầu tư dài hạn ở một cái vùng định giá hấp dẫn hấp dẫn ở đây chúng tôi cũng chia sẻ thẳng thắn đó chính là với cái vùng định giá PE thấp hơn so với mức PE trung bình chẳng hạn ví dụ với phú tài để mua an toàn có hiệu quả trong tương lai thì mức định giá PE PE đấy thì là tốt nhất là khoảng dưới 7.5 thì lúc ý nên nhặt vào và nắm giữ đầu tư lâu dài vừa có thể ăn cổ tức mà vừa có thể tăng trưởng tốt trong tương lai thì trên đây là những cái đánh giá của chúng tôi uh, về cập nhật kết quả kinh doanh của Phú Tài cũng như đánh giá toàn diện tổng thể à, về cái cái cái cổ phiếu này cổ phiếu này thì rất là hy vọng rằng có những cái kiến thức rất hữu ích cung cấp đến quý vị nhà đầu tư để có thể tham khảo trong quá trình đầu tư nếu quý vị quan tâm đến tích sản cổ phiếu phú tài chẳng hạn hay những cái cổ phiếu khác thì có thể tham gia đăng ký vào cái cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính của AZFIN Việt Nam để cùng chúng tôi đồng hành đi đến cái mục đích gọi là xây dựng một cái kênh tài sản sinh lời bền vững hướng đến tự do tài chính Xin chúc quý vị thành công. Hẹn gặp lại.